Ok hello, chào mừng tất cả anh em quay trở lại với kênh Tiếng Soi Kèo cũng như là cái kênh uh, Tiếng Bóng Đá này nhé Là anh em nhớ để lại hai cái luật đăng ký theo dõi hai cái kênh này giúp Tiếng nha anh em Ok thì uh, quay lại với cái video này Tiến sẽ nhận định và phân tích cho anh em một cái trận đấu sớm tại Elgo Cái trận đấu tại bảng ghi nha anh em, bảng ghi nha, à, bảng G đó là trận đấu giữa Bulgaria với cái thằng ờ, Montenegro. Đó thì cái trận đấu này được diễn ra vào lúc 0 giờ khuya ngày 25 tháng 3. Đấy, trận đấu diễn ra sớm nhất cái ngày này. Ok thì ờ, trước khi mà đến với trận đấu này anh em hãy cùng Tiến đảo qua về các mã kèo mà Tiến đã cho anh em vào cái ngày hôm qua nhé là mới tối này mới hồi tối hôm qua xong đây thì ờ, trước tiên Tiến đã cho anh em là là à, hai cái mã kèo nữ đây BR nữ với Wolbert nè cùng với mã là nữ Leon với nữ Chelsea à, cùng với cái mã là U23 is với U23 Việt Nam thì Tiến đã lên cho anh em ba mã kèo trên YouTube ba trận đấu này thì đầu tiên tiến sẽ cho anh em xem qua về cái mã kèo mà tiến đã cho anh em tại cái trận ờ, iraq với việt nam nhé à, ờ, thì đây <coughs> đây ở trận đấu này ở trận đấu này thì tiến đã bảo anh em nè tiến đã cho anh em trên youtube là vào đi cái mã kèo là u 23 iraq chấp nửa một đấy vào mạnh cái mã này thì mã này cũng đã về với tỷ số là 3-0 chiến thắng dành cho iraq thì anh em cũng đã hấp full được cái mã kèo này đấy thứ hai thứ hai đó chính là cái mã kèo nữ chelsea với nữ lyon thì cái trận này trận này đây tiến cũng cho anh em cái mã kèo là nữ chelsea đấy thì ở trận đấu này nữ chelsea đây tiến cho anh em xem này nữ chelsea cũng đã giành chiến thắng 1-0 trước nữ lyon ngay chân à, trên sân khách luôn đấy thì anh em cũng đã hấp thêm được cái mã kèo này đó còn thứ ba thứ ba đó chính là cái mã kèo à, nữ PSG cùng với nữ Wolbert thì ở cái trận đấu này tiến đã cho anh em mã kèo là nữ Wolbert chấp đồng nữa cả trận đấy thì thì uh, cái trận này nữ Wolves cũng đã giành chiến thắng một công trước Pietri thì đó tổng kết lại là ba mã kèo mà Tiến đăng lên trên YouTube thì anh em đã toàn thắng toàn thắng hết ba trận đó luôn nhé anh em đây một hai ba này đấy thì đây chỉ là những mã kèo tham khảo trên YouTube nhưng Tiến vẫn nhận định rất là kỹ cho anh em theo và đã toàn thắng ba trận này đó tiếp theo đây Tiến sẽ cho anh em xem thêm qua sơ về cái nhóm của Tiến đây đây thì đây là cái nhóm của Tiến thì trên nhóm Tiến có báo anh em này tối nay thì anh em vào mạnh vốn để cho à, tối nay cho kèo U23 Iraq với U23 Việt Nam đấy thì Tiến đã cho anh em là ba mã kèo đó ba mã kèo anh em có thấy này Oman cộng 1.5 Ai Cập trừ 1 thì riêng hai mã kèo này là đã gãy nha anh em đó nhưng mà Tiến nhấn mạnh nhấn mạnh là anh em cứ vào U23 Iraq trừ 1 FT vào mạnh cái mã này cho Tiến đó là hai cái mã này vào nhẹ thôi đó cuối cùng thì cái mã này đã về với tỷ số 3-0 ok cho anh em đấy những mã kèo mà tiến cho thì có thắng có thua chứ không phải lúc nào cũng thắng 100 hết nhưng ờ, những gì mà tiến nhận định phân tích cho anh em thì đều rất là là là tâm huyết và tìm hiểu rất là kỹ càng đấy và có nhiều anh em trong nhóm cũng đòi à, gửi lọc này nọ các kiểu cho tiến nhưng vấn đề đây tiến nói là vào nhóm tiến hoàn toàn miễn phí và tiến à, lọc lá là tùy anh em tiến không bao giờ xin gì của anh em hết nhé đấy ok thì đây chỉ là cái nhóm của tiến tiến cho anh em xem sơ qua thôi thì à, quay lại với cái à, video này đây quay lại với trận đấu giữa Bulli uh, Bulgaria cùng với Montenegro đấy thì trước tiên trước tiên thì anh em hãy cùng tiến xem qua về cái tỷ lệ kèo mà nhà cái đưa ra cuộc đối đầu này nhá đây thì đây là cái mã kèo mà nhà cái đưa ra này anh em mã kèo đồng ngoài ra còn có rất nhiều mã kèo ở các trận đấu khác như áo nè rồi ba lan với cộng hòa séc này đó rồi à, pháp với hà lan mình đã lên video cho anh em rồi đó rồi hy lạp britain này đó rất là nhiều mã kèo luôn bỉ mình cũng lên video cho anh em tham khảo rồi đấy trên trang hiện tại có kèo rất sớm thêm anh em còn về à, trận này thì anh em xem à, nhà cái đã đưa ra tỷ lệ kèo là đội chủ nhà Bul đội chủ nhà Bulgaria cùng mã kèo đồng với à, Montenegro nhưng à, nhà cái đánh giá cái tỷ lệ chiến thắng à, cao hơn dành cho cái thằng Bulgaria khi đưa ra cái mã kèo đồng với cái mức là bỏ 1 ăn 0.79 đấy còn về đội khách là bỏ 1 ăn 0 à, ăn, ăn 1.12 với mức ăn rất là cao ngoài ra còn có mã kèo chấp dành cho đội chủ nhà trước đội khách với mức là đồng 1.25 này rồi nửa trái này đấy còn có má kèo tài xỉu này hai hòa rồi 2.25 cùng với 1.25 cả chặn đấy rất là nhiều má kèo cho anh em chơi nhé hiện tại thì chưa có kèo thẻ kèo gốc vì tiến lên cái video nhận định cho anh em trận đấu này khá là sớm nha anh em đó vì tiến phải lên sớm mới có đề xuất được youtube anh em mới có thể tìm được cái video này để anh em tham khảo các mã kèo mà tiến đưa ra trên cái kênh uh, youtube của tiến đấy thì trước ờ, trước khi mà đưa ra cái tỷ lệ kèo mà tiến chọn cho anh em tham khảo thì anh em hãy uh, cùng tiến phân tích về cái hai cái thằng này nhé đây đầu tiên Đầu tiên thì à, trước khi mà đến với đội hình ra sân thì anh em hãy xem cái đội hình mà được triệu tập của hai đội trước nha. Đầu tiên là đội chủ nhà. Đội chủ nhà <coughs> đội chủ nhà Bun uh, à, à, Bulgaria thì uh, gần như là không có nhiều cầu thủ quá nổi bật đâu anh em. Đấy, không có nhiều uh, cầu thủ quá nổi bật. Trừ trường hợp của cái thằng uh, Liel là chơi trên Inter Milan này. Còn lại thì các cầu thủ còn lại đều chơi cho các câu tuy là các câu lạc châu Âu nhưng không được đánh giá cao cho lắm đó còn về cái thằng uh, Montenegro thì Tiến cũng cho anh em xem qua về cái đội hình triệu tập của con này đây thì Montenegro cũng uh, uh, cũng như là đội chủ nhà không có quá nhiều cái cầu thủ nó bật nha anh em nhưng uh, cái hàng hậu vệ riêng riêng cái hàng hậu vệ của cái thằng Montenegro này thì theo Tiến thấy uh, có những cái cầu thủ uh, đang thi đấu rất là hay tại các giải uh, câu lạc bộ hàng đầu châu Âu như là cái thằng Savic Ờ, hậu vệ của Atletico này cũng như là thằng hậu vệ Marusic của Lazio này đấy những câu lạc bộ lớn và đang có phong độ rất là tốt đấy thì đây cũng là một cái lợi thế dành cho cái đội khách nha anh em đó tuy tuy là cái mã kèo tuy là cái mã kèo là được đánh giá chủ nhà là chủ nhà là là với cái mức ăn thấp hơn là đánh giá chiến thắng của nhà cái dành cho chủ nhà cao hơn vì với lợi thế sân nhà đấy nhưng với cái đội hình được triệu tập thì tiếng đánh giá cao thằng Montenegro này hơn so với cái thằng Bulgaria cũng như là các bạn xếp hạng FIFA của cái đội khách lớn hơn đội chủ nhà hai bậc đấy và anh em hãy tham khảo cái đội hình ra sân dự kiến của hai đội này đó hai đội à, đều ra sân với cái sơ đồ 442 và ở bên à, đội chủ nhà à, cả hai hai bên cả hai đội thì không có cái sự vắng mặt đáng tiếc nào nhưng mà anh em nên nhớ đây chỉ là cái đội hình dự kiến của hai đội thôi nhé đây chỉ là cái hình ra sân dự kiến thôi nên chưa có gì là chắc chắn ở trận đấu này hết đấy à, cho nên tiến sẽ không nói nhiều về cái đội hình à, dự kiến này à, còn về cái phong độ anh em có thể thấy phong độ trước tiên phong độ của đội chủ nhà sau cái khoảng thời gian mà kia đấu ờ, thắt khá là tệ khá là tệ hại khi mà liên tiếp ba trận thua và ba trận hòa ở 6 trận trước đó thì ở bốn vòng đấu gần đây nhất bốn vòng đấu gần đây nhất thì cái thằng ờ, Bulgaria đã có liên tiếp 3 chiến thắng và một trận hòa trước không không trước Luxembourg đấy thì hai cái, cái trận thắng 2-0 trước Kaibat cùng với trận hòa 0-0 trước Luxembourg là hai cái trận giao hữu nha anh em và trước đó thì ờ, Bulgaria cũng đã có hai chiến hai cái chiến thắng tại cái giải mà Nation Cup đấy thì cái phong độ của thằng Bulgaria gần đây cũng thi đấu khá là tốt nhưng mà những cái đội bóng mà cái cái đội này đụng phải đều là những cái đội nằm ở mức trung trung bình hoặc là yếu hơn so với thằng Bulgaria này thôi đấy còn anh em xem về đội khách xem về đội khách uh, Montenegro thì đã sau cái khoảng thời gian uh, thi đấu cũng không đến nổi tệ thì ở 4 trận gần đây Montenegro đều nhận thất bại trước mỗi đối thủ đó à, trong đó xin lỗi anh em có 3 thất bại trước mỗi đối thủ trong đó có một trận hòa trước cái thằng Slovakia với tỷ số 2 đều đấy thì anh em nhìn xem những, những cái đối thủ mà cái thằng Montenegro này phải đối đầu thì đều mạnh hơn mạnh hơn những đối thủ mà cái thằng Bulgaria phải đối đầu đấy cũng như là Phần Lan này đó Phần Lan rồi uh, Slovenia này đấy rồi Slovakia này đều là những đối thủ mạnh những đối thủ mà đáng gồm tại châu Âu hiện tại đấy cho nên những cái kết quả mà mà Montenegro uh, đang nhận phải khi phải đối đầu với mà những đội bóng này cũng ờ, không quá đáng kể nha anh em vì những đối thủ này mạnh hơn rất nhiều so với những đối thủ của cái thằng Bulgaria phải đối đầu đấy và anh em hãy xem thêm về cái ờ, lịch sử đối đầu thì trong lịch sử đối đầu thì hai cái thằng này khá là ngang bằng nhau nha anh em khá là ngang bằng nhau khi mà ở ba trận đối đầu nhau gần nhất thì cả ba cả hai đội đều bất phân thắng bại đó với hai trận hòa một đều này và gần nhất gần nhất trên sân nhà của Montenegro thì hai đội cũng đã hòa nhau với cái tỷ số là 0-0 đấy thì ở trận này tiến cũng chợ sẽ cho anh em xem sơ qua trận này đó ở trận này là chủ nhà chủ nhà Montenegro đã chấp đội khách với mức chấp là 0.25 và ở trận đấu này cũng đã về với tỷ số hòa không đều đó thì ở trận đấu này những anh em nào mà mà đã nằm cái đội khách được chấp 25 thì à, với tỷ số này cũng đã húp được nửa mâm ở cái mã kèo này đúng không anh em đấy thì à, quay lại với cái cuộc đối đầu này thì anh em vẫn thấy nè mã kèo hiện tại Montenegro vẫn được uh, uh, vẫn vẫn uh, vẫn có thứ hạng là 69 69 với 71 của thằng Bulgaria nhưng hiện tại tỷ lệ kèo đã có thay đổi khi mà hiện tại kèo là đá đồng thậm chí là Montenegro còn ăn cao hơn so với cái thằng Bulgaria đấy điều này cũng chứng tỏ là là à, đội hình của Bulgaria hiện tại à, đã mới mẻ cũng như là là có nhiều cái trụ cột mạnh mẽ hơn và có nhiều kinh nghiệm hơn so với cái thằng Montenegro đúng không anh em đấy với lợi thế sân nhà nữa cho nên nhà cái đã đánh giá cái đội chủ nhà có cái tỷ lệ thắng cao hơn chút xíu so với cái thằng Montenegro này đó nhưng ờ, với những cái gì mà mà mà à, với những cái đội hình cũng như là phong độ hiện tại này cũng như là sự đối đầu thì tiến thấy hai cái đội bóng này khá là ngang nhau còn xét về cái phong độ ờ, của hai đội thì tuy tiền Bulgaria là có phong độ tốt hơn nhưng anh em nhìn kỹ thì các đối thủ của Bulgaria đều là những đối thủ mà yếu đều là những đối thủ yếu thôi đó còn về cái thằng mà Montenegro tuy có 3 trận thua và một trận hòa nhưng mà những đối thủ mà Montenegro phải ờ, đối đầu cũng như ở hai trận giao hữu thì toàn toàn là những đối thủ mạnh và đều góp mặt trong cái vòng loại châu Âu ở mùa giải năm nay như Bosnia này hay Phần Lan này đấy Slovakia hay là uh, Slovenia tất cả đều nằm trong cái vòng loại u vòng loại uh, Euro châu Âu lần này đấy những đối thủ rất là mạnh ok cho anh em thì với những uh, những những cái phong độ này cũng như lịch sử đối đầu và những gì mà tiến đã phân tích vừa rồi thì uh, anh em hãy cùng tiến uh, đến với cái tỷ lệ kèo mà tiến đã đưa ra cho anh em lựa chọn nhé đó thì riêng với cái kèo hiện tại tiến sẽ ưu tiên cho anh em vào cái đội uh, uh, vào cái đội khách nhiều hơn so với cái đội chủ nhà vì sao đây tiến sẽ ưu tiên cho anh em vào cái đội mà Montenegro thứ nhất là hai cái đội này về cái bảng xếp hạng thì thì đánh giá khá là ngang đồng nhau nha anh em nên không có gì phải nói nhiều chỉ Montenegro chỉ hơn cái thằng Bulgaria hai bậc trên bảng xếp hạng mà thôi đó thứ hai là cái hàng hậu vệ của Montenegro một hàng, hàng hậu vệ của Montenegro có những cái tên rất là đáng chú ý đó như là thằng Savic này đó Savic hay là ờ, uh, Vujatic này rồi với Savic nói chung là các hậu vệ của của uh, uh, Montenegro thì có tên tuổi hơn cũng như là có nhiều kinh nghiệm thi đấu ở châu Âu hơn đó còn với cái đội hình của uh, cái thằng chủ nhà Bulgaria thì đều là những câu câu đội bóng mà mà thi đấu những đội bóng uh, cũng là châu Âu nhưng mà ở dạng tầm trung hơn em không có những câu lạc bộ nào quá là nổi tiếng đấy cùng với cái hàng hậu vệ của ờ, Montenegro như tiếng nói thì hàng hậu vệ này theo tiếng thấy đánh giá là chất lượng hơn rất là nhiều so với ờ, đội cách so với đội chủ nhà đó <coughs> và tuy là cái tỷ lệ kèo hiện tại là đánh giá hai đội đá đồng nhưng ờ, mức ăn thấp hơn dành cho Bulgaria Bulgaria nhưng nhưng riêng tiếng nha riêng tiếng thì đánh giá cao hơn cho cái thằng Montenegro này đó vì hai đội hiện tại là là là à, không chênh lệch về cái trình độ lẫn cái đẳng cấp của nhau nhưng nhà cái đưa ra cái mức này vì vì sao anh em biết không đó vì Bulgaria là cái đội chủ nhà anh em nhớ nó đặc biệt Bulgaria cái đội chủ nhà nên có lợi thế về à, sân nhà cũng như về lợi thế cổ động viên cho nên nhà cái đánh giá cái chiến thắng dành cho thằng Bulgaria này nhiều hơn một ít so với Montenegro chỉ là 9-10 thôi đấy nhưng với cái tỷ lệ kèo rất là đẹp hiện tại thì tiếng khuyên anh em tính khuyên anh em là anh em nên vào cái mã kèo là Monera đá đồng với mức là bỏ một ăn 1.12 đấy nhưng mà đây chỉ là cái ờ, cái cái cái nhận định cũng như là cái kèo mà tiến đưa cho anh em dự đoán thôi nhá không có gì là chắc chắn ở đây cả đấy vì hiện tại chưa có cái đội hình uh, chưa có đội hình là là ra sân chính thức nhớ nha chưa có đội hình ra sân chính thức cũng như là chưa biết được là là cầu thủ nào ra sân cầu thủ nào là là dự bị rồi chơi với sơ đồ nào công hay thủ đúng anh em tuy là hai đội này ngang chỉnh nhau ngang chỉnh nhau ngang cơ nhau nhưng mà ai biết được là cái thằng ờ, Bulgaria với lợi thế sân nhà nó sẽ chơi theo cái đội hình là công toàn tập ví dụ như là 352 hay là 443 gì đó đấy còn về cái thằng ờ, đội khách Montenegro tuy có những cầu thủ chất lượng hơn nhưng mà ai biết được tuy nó làm khách mà nó sẽ ờ, nhường thế chặn cho cái thằng uh, chủ nhà này đúng không anh em đó và chơi chắc chắn hơn để à, chơi cái theo cái dạng mà phòng ngự phản công đấy thì nói chung khi mà anh em nắm bắt được cái đội hình chính xác ra sân cũng như là cầu thủ nào gấp mặt cầu thủ nào dự bị thì lúc đó sẽ chuẩn xác hơn ok cho anh em đấy thì à, bây giờ tiến sĩ sẽ chỉ chốt cho anh em riêng cái mã kèo này thôi đó mã kèo Montenegro đá đồng với mức là bỏ một ăn 1.12 nếu anh em kết mã này với tiến thì anh em vào còn không thì anh em có thể đánh ngược lại đấy nhưng mà anh em nên nhớ đây chỉ là mã kèo tham khảo còn những mã kèo mà chuẩn hơn đó những món kèo chuẩn hơn thì trước giờ bóng lăn tiến sẽ đẩy nghiêng lên trên nhóm cho anh em theo ok cho anh em thì hiện tại anh em khoan hảo vào nha đây tuy là tiến đã lên kèo cho anh em nhưng mà tốt nhất anh em khoan hảo vào các mã kèo này đó mà anh em hãy đợi bóng lăn đi hoặc là đợi trước giờ bóng lăn tầm nửa tiếng đến một tiếng hoặc có thể là anh em ờ, đợi bóng lăn luôn cũng được bóng lăn tầm 50 phút xem cái chân của hai đội này xem thấy chặn hai đội này đá như thế nào đó rồi lúc đó anh em vào vì khi mà anh em cầm cái trang á anh em nắm cái trang anh em chơi thì anh em muốn vào kèo lúc nào mà cũng được đúng không tội tình gì mà mình phải báo ngoài qua thầu qua cò để làm gì đó thí dụ như anh em vào cái mã kèo như tiếng nói anh em vào cái mã mà Montenegro kèo đồng anh em vào này vào sớm báo ngoài trước ba bốn tiếng đi rồi lỡ như trước đó rồi rồi rồi à, đội hình ra sân của nó tầm một tiếng có đội hình ra sân cái nó thay đổi cái chiến thuật cũng như là những cầu thủ trụ cột của này chấn thương rồi sao đúng không ai biết chưa được banh bóng mà đó lúc đó thì anh em có phải bị vỡ chặn không lúc đó thì cái lợi thế nó sẽ nhỏ hơn sẽ tỷ lệ ăn nó sẽ ít hơn rất là nhiều đấy không chừng mà lúc đó là là cái thằng Bulgaria này sẽ chấp lại cái mức là 0.25 luôn đúng không đấy nên tốt nhất cứ chơi trên trang anh em cứ cầm một cái trang để chơi đấy cứ đợi bóng lăn tầm 5 đến 10 phút hoặc là là tầm nửa tiếng khi mà có đội hình tiến lên mã kèo chuẩn nhất lên trên nhóm lúc đó anh em vào cũng chưa muộn ok cho anh em đó anh em nên chơi trên trang chuyên quý tiếng đi rất là nhiều lợi thế luôn không có việc gì mà anh em phải chơi bóng ngoài qua thủ chứ bóng tiếng hết đấy thì uh, cái điều kiện mà để vào nhóm của tiếng cái điều kiện mà để vào nhóm cũng như để nhận những cái mã kèo chuẩn nhất mà tiếng đưa lên nhóm thì nó đơn giản hơn em tiếng sẽ không không có thu một đồng lọc phí nào từ anh em hết anh em nhớ nha không thu một đồng phí nào hết à, chỉ cần anh em đáp ứng được hai cái điều kiện để có thể vào nhóm của tiếng đó thứ nhất anh em phải có một cái số vốn à, tối thiểu từ một hai củ trở lên thứ hai là anh em phải à, chơi cùng trang với tiến như thế này đấy ok cho anh em nhớ là một hai củ trở lên thì hãy liên hệ cho tiến còn vài trăm thì tốt nhất đừng liên hệ nhé đó thì riêng cái mùa Elgo này rất rất là dễ uh, kiếm vốn rất là dễ kiếm lãi luôn đặc biệt là những anh em đã thua tha sao bờ đặc biệt là anh em thua tha ở mùa World Cup 2022 ấy anh em nhớ không cái mùa World Cup đó mà rất là nhiều theo tiếng lầm banh bóng thì tiếng biết rồi rất là nhiều là anh em anh em đã thu tha ở cái mùa World Cup đó luôn đấy và hiện tại tiếng đã uh, lên lập cái nhóm cũng như là chia sẻ các mã kèo cho anh em và chia sẻ kinh nghiệm về banh bóng cũng như là về những cái tỷ lệ kèo chuẩn nhất đó soi từng trận đấu này mà một thấy không anh em cho nên không có việc gì mà mà anh em phải tự chơi bên ngoài qua thầu qua cò hết tốt nhất anh em nên cầm cái trang như tiếng để chơi đấy còn cái việc mà anh em muốn cầm một cái trang như tiếng hoặc là muốn vào nhóm cùng đồng hành với tiếng ở các chặng đường Elgo này và còn nhiều trận bóng sắp tới nữa thì anh em cứ liên hệ cho tiếng qua cái Zalo hoặc cái Telegram ở phía dưới góc màn hình trong cái video này đó anh em cứ liên hệ đi đáp ứng đủ hai cái yêu cầu đó tiếng sẽ lập tức đưa anh em vào nhóm thôi không có lấy một đồng phí nào từ anh em hết ok chưa đó anh em cầm trang anh em cầm trang chơi chơi thì lúc nào cũng lợi thế hơn khi mà chơi bên ngoài bên hậu rất là nhiều đó cứ đợi thế chặn cứ đợi trận đấu vô diễn ra tầm 50 phút coi thế chặn như thế nào ở ổn thì mình vào còn không thì mình có thể vào cái kèo khác đúng không anh em đừng có báo ngoài trước ba bốn tiếng làm gì hết anh em chơi báo ngoài qua đầu qua cò chơi báo trước như thì thì nó rất là mắc lợi thế luôn đúng không nếu mà vào đúng kèo không nói gì nếu vào sai kèo đi lỡ cái đội hình nó nó có thay đổi gì trước trận đấu thì lúc đó anh em muốn ờ, đổi kèo cũng cũng đã muộn rồi điển hình như mấy trận Eugo vì những trận đấu này diễn ra rất là muộn chưa chắc gì anh em đã vào kèo xong rồi những hồng cò đó anh em muốn vào tiếp anh em gọi nó bắt máy nữa đúng không thà tự chơi trên trang nhé ok thì anh anh em nào cần thì cứ liên hệ ngay cho tiếng qua Zalo hoặc Telegram ở phía dưới góc màn hình trong video này thì Tiến cũng sẽ kết thúc cái video này tại đây. Nếu mà anh em yêu quý Tiến thì hãy thể hiện bằng cái cách là ấn nút đăng ký theo dõi kênh Tiến số kèo cũng như là ấn nút đăng ký theo dõi kênh Tiến bóng đá nhé. Và Tiến chúc anh em luôn thắng ở các mò kèo mà anh em đã đầu tư.